Ok xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh di Khải Gaming và ngày hôm nay Khải sẽ làm một video bán một món định quốc cho anh em xem nha. À, hôm nay à, anh em đợi thì hôm qua chứ hôm qua Khải đã ăn ngay bình ra cái nón định quốc này mà và bây giờ Khải sẽ bán cho anh em xem. Đó. Nón định quốc này có trị giá gần 3 triệu, ba gần 3 triệu Việt Nam đồng nha em. Ở server này thì nón định quốc à, khoảng tầm 3 đến 5 triệu tùy theo món mắt hoặc à, pin. Rồi áo định quốc cũng vậy, tùy theo món đặt mắt muốn bảy hay không thì áo định quốc nông tầm trên 2 triệu và những món còn lại như là bao tay, đai lưng, dây tầm trung thì trung bình khoảng một triệu một món thì đó mà nói mà một món định một set định quất tầm trung thì nó nó dao động nằm ở vị trí khoảng tầm 8 ờ, đến 10 triệu nè đó rồi bây giờ anh em cùng ờ, xem giao dịch cái nón định quất nha nè đó, cái bán nón định quất này tương đương 40 kim 40 kim thì 40 ờ, kim nhân với giá đơ thì hiện tại ở server thì khoảng tầm 2 triệu 6 nha anh em 2 triệu 6 gần 2 triệu 7 gần 2 triệu 7 cái nón này Nói chung là cái nón này sắp xỉ gần 3 triệu đó nè đó hôm qua khánh bình khai mở ra đó nè 2631 <coughs> đó rồi tí nữa giao dịch cho anh em xem đây cho anh em xem xét đồ năm hành em ơi đồ năm hành này thì thực sự là khả năng trải nghiệm luôn em nói chung là không ổn thì khả sẽ về xét định quốc tại vì khả còn đang có một xét định quốc trong rương nữa em ơi đây cái năm hành này thì à, nó kiểu khá là đầy đủ hiệu ứng nhưng mà phòng thủ thì không có có 21 thắng lôi thì được khá đẹp năm bit đó đây chọn kháng họ cái này chọn 40 cái này lại cái vũ khí không kháng họ nhau nè kháng họ kháng tất cả 11 đây à, phục hồi 40 chuyển hóa 10 đã sinh lực cao chuyển hóa xấu nội lực đã sinh lực cao chuyển hóa xấu nữa 22 chuyển hóa hôm qua đánh đúng kia rồi top mười mấy do vô sâu vô sâu đến 15 phút lận đó 80 chậm được không lo ok ở set âm hành này nó được cái ưu điểm đó là sinh lực nó khá là nhiều nhưng mà cái nhược điểm thì à, lực tay nó không được cao lực tay tại vì không mang lôi sắc nội công á không mang cài vũ khí lôi sắc nội công là nó khá là thấp chỉ có gần 4.000 4001 thôi nếu mà mang cài lôi sắc nội công thì có thể lên 4.000 4002 <coughs> thì lực tay nó là 4.000 4002 mấy anh em mình máu nó được 2k đây mà đó. Đó, nếu không ổn thì đánh trải nghiệm vài hôm không ổn thì mình về xếp định quốc xếp định quốc thì uh, <coughs> sẽ đủ 80 trọng 80 chón và lôi sắp nội công đó. <coughs> đây anh <coughs> em đang à, bán với giá 40 kim nè nè em 40 kim mà như Khải có nói thì à, nó tương đương à, khoảng hai gần 2 triệu 2, 2 triệu 6 2 triệu 6 rồi giao dịch lần này à, tiếp tục lần sau lần sau 8 kill nữa nha anh em <coughs> rồi tiếp tục đánh à, 8 kim nữa <coughs> nón đó tầm này bán còn rẻ nè đầu đầu server nón đó phải tầm 4 đến 5 triệu lận đó. giờ những nón này nó còn dạng hàng hiếm đến cho đồng ngón tay đó chưa chưa đòi 10 cái đâu nè chưa đòi 10 à, bộ đâu nè hiện tại server chỉ có khoảng tầm 4 đến 5 set định quốc thôi nè những cái món này là món lẻ đó nè nón này là nón lẻ đó. rồi ok đó, bán được nón 40 kim về bờ rồi nha em sau một tuần anh Evan Max Evan thì lời luôn và có thêm một bộ động sắc uh, à, quên có thêm một bộ hồng ảnh 11 nữa nè nè hôm qua khai mở được một bộ đó hả, hồng ảnh ờ, mình sức mạnh ờ, quên kinh nghiệm thêm được 11 nữa là bộ này được 44 phần trăm còn bộ cũ của Khải thì 52 ờ, nhưng mà bộ này gần hết hạn rồi còn 10 ngày nữa <coughs> cũng được rồi ok còn con phi dân nữa đây đang bán tiếp tục con phi dân nữa rồi ok bỏ đường thôi ok anh em xem video đừng quên ủng hộ cho Khải like ủng hộ chơi nha vậy đó kim về đại dương luôn ừ. con là cành đào luôn nhiều em cứ bảo ngáo giá ngáo đồ đó cái nón tôi bán được gần 3 triệu đó anh em server mỗi server mỗi khác anh em anh em đi so sánh server đồ tím này rồi anh em đi so sánh với một server một người nào đó đang like thực sự là anh em hãy vào truy cập vào trang chủ công thành chiến xưa net đây là cùng mấy chủ đồ xanh đặt tay một trăm phần trăm thì anh em cứ sẽ biết thôi chứ nhiều khi giải thích anh em nhiều cũng mất hay nè mà anh em cứ vào trải nghiệm thử anh em biết thử anh em bỏ được số tiền một hai triệu anh em có mua được cái một set đỉnh quốc hay không với tầm hiện tại bây giờ đó về sau này thì không nói nha mọi người đó rồi ok anh em xem trong lam hồ chơi nha cũng như là những set đồ khác hiện tại như những set ăn bằng rồi ăn bằng vẫn chưa có set nào đó nói cho anh em hiểu vậy thôi